Hello xin chào anh em thì à, với cái việc mà VN Index cuối tuần vừa qua thì có những đợt tăng khá là mạnh vậy à, thị trường à, trong tuần tới nó sẽ ra sao và hôm nay chúng ta sẽ có khoảng độ 20 phút để chia sẻ với anh chị em diễn biến của thị trường trong tuần tới diễn ra như thế nào Hello Xin chào tất anh chị em ạ. À. Anh chị em nếu đang có mặt thì hãy comment vào phần u chat để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta bắt đầu chương trình à, chia sẻ của livestream hôm nay ạ. À, xin chào bạn à, Hoàng Tùng, bạn Phạm Trinh, bạn Ngô Văn Dũng, à, bạn à, Huỳnh Thảo, bạn Phạm Huy, Phạm Quốc Tiến, Dương Mạnh Hùng, bạn à, Trần Trinh Ô xin chào tất cả anh chị em ạ à. bạn à, Dương Trí Tâm à. Thái Sơn bạn Đan Lê bạn Trần Thắng xin chào bạn à, Ông Vân Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt uh, trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào bạn Trương Quang Đoàn Nguyễn Thái Nguyễn à, Thái Lai à, du thuyền năm sao đây vừa nói chuyện buổi chiều ok à, bạn Phương Lê thì bây giờ Dũng thấy rằng là có rất nhiều anh chị em đang có mặt ở đây thì đầu tiên mình sẽ phân tích đôi chút về thị trường để anh chị em có thể à, nhìn nhận xem thì thị trường trong tuần tới như nào bởi vì mọi người thì đang rất là sót ruột xem là không biết là nó trend tăng hay không các phương tiện thông tin đại chúng thì họ nói rằng là thị trường vẫn là tích cực đúng không vẫn còn lên tiếp thế thì bây giờ chúng ta lại phải xem xem là những yếu tố nào những cái nguyên nhân nào để có giúp cho thị trường lên tiếp nguyên nhân nào mà có thể là làm cho thị trường điều chỉnh nên đây là một phần rất quan trọng để anh chị em có thể tham khảo nha trước khi chúng ta có thể gia tăng thêm là đầu tư thêm hay là chúng ta nên tạm thời tiếp tục quan sát thực tế trong đoạn này thì nó có sẽ có những cổ phiếu tốt và có những cổ phiếu nó chưa tốt lắm tuy nhiên thì việc mà để mua những điểm đẹp mua điểm tốt nhất thì có lẽ là bắt đầu từ tuần sau DVD sẽ ra những video mang tính chất là gì ạ liên quan đến những cái bài học để giúp cho chúng ta trải nghiệm tốt hơn thị trường nên anh chị em nào là lần đầu tiên mà biết đến Dũng hoặc là tham gia kênh của Dũng rồi mà hiện tại chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh bởi vì những video tới trong thời gian tới sau Dũng có một ờ, loạt các chương trình ờ, đào tạo và đi học thì bây giờ Dũng sẽ dành rất nhiều thời gian để dành cho anh chị em rất nhiều thời gian để anh chị em nên ở đây chúng ta sẽ học được rất nhiều các giá trị đặc biệt là ở đây ở kênh của Quang Dũng đi đi nó có ba cái tên đó là gì ạ thực hành thực tâm và thực chiến tức là khi mà chúng ta nói với thực tâm là Dũng sẽ làm những gì Dũng nói những cái gì Dũng biết Dũng nói nó mang tính chất là những cái trải nghiệm thực tế trên trường thực hành là gì ạ các bạn được thực hành để tham gia à, những cái cổ phiếu mà Dũng đã áp dụng thực chiến là gì ạ tại những thời điểm có thể trong những thời điểm nhất định các bạn thấy rằng là ừ, Dũng sẽ trực tiếp trên thị trường đó là những cái thực chiến để giúp chúng ta hiểu rõ rằng là đầu tư chứng khoán là một môn khoa học rất là tuyệt vời nó giúp cho chúng ta hiểu rõ được cái bản chất thị trường thế thì trước khi chúng ta nói về thị trường ở đây thì các bạn thấy rằng là thế thì bây giờ chúng ta chỉ cần nhìn vào góc độ này thôi để các bạn thấy rằng là một cái phiên giảm mạnh như này có rất nhiều anh chị em đúng không có rất nhiều anh chị em bán ra cổ phiếu vậy quá trình hồi phục như này thì liệu nó có tích cực hay không theo các bạn nó tích cực hay không thế thì khi mà cái cổ phiếu mà nó gặp cái vùng kháng cự mạnh chúng ta gọi là thì vn index gặp vùng kháng cự mạnh đây là những khoảng trống sau đó nó giảm rất mạnh khối lượng lớn và hồi phục không có khối lượng này thì về cơ bản các bạn nhớ nhá về cơ bản như này là nó vẫn chưa có yếu tố tích cực nha chúng ta phải nắm rõ như này nếu mà quá trình mà nó kéo lên không có yếu tố tích cực này thì các bạn cũng thấy rằng là chúng ta cần phải tránh xa thị trường tổng thể trong thị trường tổng thể thì có thể có những cổ phiếu tốt có những cổ phiếu không tốt nhưng phần lớn chiếm tỷ trọng lớn là trong cái vùng này này khi mà thị trường hồi trong cái vùng này là vùng rất là nhạy cảm vì nó nhạy cảm như này thì các bạn cần lưu ý cho Dũng là vì nó quá nhạy cảm nên chúng ta tuyệt đối là chúng ta không nên mua theo kiểu như là sử dụng quá nhiều margin hoặc là sử dụng margin nó không đúng cách thì các bạn có thể bị gì mất tiền ở trên vùng này thế thì với cái khối lượng nó kéo như này thì về với Dũng thì nó không mang tính chất là gì tích cực đấy là quan điểm cá nhân nhé các bạn nhé ở đây mình sẽ nói về quan điểm cá nhân nó không còn không đúng của ai đó nhưng nếu mà quá trình nó đi ngang này một quá trình đi lên mà nó gặp cái vùng này nó dao động mà nó không có siết chặt khối lượng ở đây nó không thấp này một là khối lượng đây không thấp cái thứ hai là nó kéo là sử như nó giảm này nó kéo kiểu này mà nó không có khối lượng thì nó chưa đảm bảo cho quá trình đi lên một cách chắc chắn nên ở đây chúng ta nhìn thấy là cái chỉ số vn index trong thời điểm này là cái chỉ số mà nó vẫn chưa rõ ràng thế thì hôm qua hôm kia cũng có chia sẻ với các bạn đó là nó có hai kịch bản xảy ra kịch bản thứ nhất là nó kéo mạnh lên cái kịch bản kéo mạnh tức là nó kéo khối lượng thấp như này nó kéo lên kịch bản mà kéo mạnh lên để vượt qua cái cản 1300 này cái xác suất này thất bại là cao phải nói thẳng luôn là ca xác suất thất bại rất là cao tức là các bạn hiểu đơn giản này thất bại như này tránh tình trạng là một vài bạn thấy là Dũng nói thất bại nhưng một vài hôm nó kéo lên 1300 à, 1300 cho dù nó vượt qua 1300 nhưng khả năng điều chỉnh rất là nhanh nên nó có thể vượt 1300 vào một hai hôm nào đó nhưng cái khả năng giữ lại là rất là thấp nếu các bạn yên tâm là như vậy đấy là gọi là các bạn tại vì chúng ta nhìn thấy nếu cứ vượt qua thường là khi mà chúng ta thấy nó vượt nhịp qua 1.300 chúng ta mua ngay thì khả năng là chúng ta thấy là cái tỷ lệ này nó chỉ chiếm khoảng 10 phần trăm thôi so với kịch bản nó chỉ 10 phần trăm thôi kể cả nó vượt qua 1.300 như này thì cái khả năng bị điều chỉnh nó vẫn là rất là cao nên chúng ta cần hiểu đó là gì ạ với cái, những diễn biến như này thì cái kịch bản này có vượt thì nó vẫn điều chỉnh thì kịch bản đầu tiên nó vẫn không giúp chúng ta củng cố cái cái khả năng thành công của phiếu này ở vn đấy ạ kịch bản thứ hai có lẽ là kịch bản nó sẽ có tỷ lệ thành tỷ lệ cao hơn một chút đó là gì ạ nó bị gãy đến về cái vùng ờ, một nghìn hai trăm này khi nó gãy về một nghìn hai trăm nếu cái khối lượng thấp các bạn nhá nếu gãy khối lượng thấp nha nhớ là nếu khối lượng gãy còn thấp thì những đợt điều chỉnh thấp mà hồi phục như này anh chị em có thể tham gia những cổ phiếu mạnh trong cái đợt điều chỉnh này còn cổ phiếu nào thì chúng ta sẽ phân tích sau thì đấy là cái cái, cái kịch bản thứ hai kịch bản này thì theo Dũng thì nó cũng gì cũng xảy ra chắc khoảng ba phần trăm còn có thể một kịch bản nữa mà Dũng cũng rất là khoái nếu nó xảy ra đó là kịch bản mà nó bị gãy cái cây này nếu mà nó gãy được cái cây này tức là sau khi mà nó giảm nó bị gãy cây này kịch bản này thường là ít ai ngờ đến thực tế là ít ai ngờ đến kịch bản này bởi vì chúng ta thấy rằng là nếu mà thực tế là cái gì ạ nếu kịch bản này nó xảy ra thì có một số kịch bản ở trong cái năm 2018 nó kéo dài quá nhiều cho nó mới xảy ra kịch bản đó đây chúng ta nhìn này đây nó lên này đấy nó lên đến vượt đỉnh này. vượt đỉnh này. nó cứ lên ờ, rất là chậm không vượt đỉnh nó mới rơi xuống đấy nó giống như này này đây là phiên kéo lên sau đó nó kéo lên nó rơi xuống nhưng có thể nó sẽ test lại nó kéo lên đến tít phía trên này thậm chí nó vượt qua trước đi xuống nên ở đây chúng ta thấy là bản thân chúng ta khi mà cái cổ phiếu nó nó thì à, nó chưa đáp ứng được một số các yêu cầu về sóng hồi cũng như là chưa đáp ứng được một chu kỳ trang tăng chung và dài hạn tăng chung và dài hạn thì rõ ràng chúng ta thấy là cái kịch bản mà gãy kênh khối lượng thấp chúng ta thấy là kịch bản gãy kênh khối lượng thấp nha gãy kênh này cái kịch bản này gãy kênh khối lượng thấp thì cái khả năng lên đây là an toàn nhất đấy à, kịch bản 3 là kịch bản an toàn nhất đúng không ạ kịch bản 3 tại vì nó vẫn cần phải rũ bỏ toàn bộ một lượng lớn ở đây thì lúc này chúng ta thấy là việc mà đầu tư ở trên cái trạng thái này Dũng coi là cái việc mà rất là an toàn cho nhà đầu tư nên mình phải lựa chọn một cái kịch bản an toàn cho quá trình đầu tư thế bây giờ để đảm bảo cho cái việc mà lựa chọn như này thì chúng ta cần phải biết rằng là nếu chúng ta phân tích một loạt các cổ phiếu thì chúng ta thấy là nó có an toàn hay không chẳng hạn chúng ta nhìn với cổ phiếu dầu khí ví dụ đấy ạ các bạn nhìn thấy nhỉ thì rõ ràng cổ phiếu dầu khí mà nó biến động như này là nó, nó là gì ạ nó là xấu Đấy, các bạn nhìn nha nếu cổ phiếu dầu khí nó biến động như này là xấu nên cái khả năng đi xa là không thành công rất khó thành công nếu cổ phiếu nó ở trạng thái này cái khả năng đi xa sẽ rất là khó thành công chúng ta lấy thêm cổ phiếu thứ hai trong nhóm dầu khí thì chúng ta cũng thấy tương tự như vậy những khoảng trống như này nó đang được có sự lấp đầy nhưng với cái biến động giá hồi phục nó không có khối lượng này thì nó cũng không đảm bảo cho quá trình thành công cổ phiếu này chúng ta không thể tính từ đáy này lên đến đây là tăng bao nhiêu không không thể tính được mà chúng ta phải có xem cái nền giá nó tích cực không chúng ta có thể nhìn một vài các cổ phiếu khác như PVD cũng tương tự như vậy dù là PVD nó có hồi nhưng chúng ta thấy là những cái đợt giảm hồi giảm hồi nó chỉ là hồi trong cái gì ạ sóng hồi mà thôi thế thì tất cả những cổ phiếu này cho chúng ta thấy là ngành dầu khí tại điểm này nó không mang lại tích cực cho thị trường hiện tại các bạn nhớ nhỉ dòng dầu khí tại thời điểm này nó không mang lại tích cực cho thị trường nên chúng ta có thể kết luận ngay là việc mà đầu tư cổ phiếu dầu khí thì nó không có cái độ tin cậy và không có độ tin cậy thì các bạn thấy rằng gì ạ các bạn phải bán ra chẳng hạn như nó nếu trong vết A các bạn hiểu là nó gãy thường nó hồi nó gãy thường nó hồi và gãy nó hồi thì cái việc mà nó gãy nó hồi nó cũng là cái bình thường xảy ra trong quá trình đầu tư chúng ta có thể nhìn vài các cổ phiếu vốn hóa lớn một chút chẳng hạn chúng ta thấy là Vietcombank Vietcombank khi mà gặp cái vùng kháng cự mạnh rồi bung khối lượng rồi thì cái khả năng đi xa hơn với cổ phiếu này sẽ không còn nhiều nữa à, phần lớn quá trình mà tăng của thị trường chung nó đến từ Vietcombank các bạn nhìn đâu và những cái sóng này là sóng nó mang rất là hồi vậy để Vietcombank đi xa hơn thì nó phải tích lũy trên vùng 82 của thời gian chúng ta gọi là một vài đầu vai nên hiện tại nó cũng chưa mang tích cực à, chúng ta có thể nhìn vào các cổ phiếu như CTG CTG đúng không cũng tương tự như vậy dù nó có đi từ đáy đi lên nhưng ra nó không có cái lượng nên nó hồi nó chỉ mang tính chất là, là hồi thôi chứ không phải là cái hồi này nó làm cái chu kỳ tại vì dòng tiền thì nó không tham gia vào đủ mạnh để nó tạo ra cái quá trình tăng mạnh nên chính vì vậy chúng ta thấy rằng là những quá trình biến động mạnh trong cái khung thời gian này nó không phải là cơ hội để chúng ta tham gia vào tại vì chúng ta đầu tư là đầu tư phải an toàn chứ không phải đầu đầu tư là theo cái sở thích là chúng ta nghĩ rằng nó lên thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu này trước khi đi tăng nó phải siết chặt như này nó phải tạo ra rất nhiều cái rũ bỏ này thì nó lên rất là ngon nhưng còn trong trường hợp này chúng ta thấy là nó có những điểm chẳng hạn như điểm mua này cái điểm mua này nếu các bạn có thể mua thì chúng ta cũng thấy rằng là cái dữ liệu nó tăng không nhiều bởi vì nếu cái cổ phiếu mà nó tăng trong sóng hồi như này thì thường nó sẽ không đi được xa cho nên bạn lưu ý là những cổ phiếu sóng hồi là không nhìn sang. PVD là mô hình VSA thì cái này chưa thấy ai dạy cái mô hình VSA ở đây các bạn nha. Vì cái này là cái như ra quen quan điểm cá nhân của Dũng là không phải nhé. À, không phải VSA các bạn lưu ý tại vì cũng sẽ phân tích cho bạn sau về phần này. Đây nó phải VSA. Đây không phải pin nhé, đây không phải pin. Yên tâm là như vậy. một vài các cổ phiếu đây chúng ta thấy là bắt đầu cổ phiếu gì ạ thực tế ngành thép thường thì chúng ta biết là cổ phiếu thép nó người ta bán ở đây một lượng lớn này bán ở đây lớn thì những cái đợt là kéo lên để mục đích bán tiếp thôi tại vì chúng ta giá thép vẫn đang đi xuống và quá trình kéo này lên để mục đích là bán bán ra chứ phải kéo lên để để tái thu ít các bạn lưu ý nhé các bạn lưu ý là cổ phiếu nó kéo lên để bán tiếp để rũ cho nhà đầu tư gần như là không còn ra không tự không ai có thể con cổ phiếu nữa bởi vì bản thân là các cổ phiếu khi mà đã gì ạ nó đã hết chu kỳ rồi tức là nó cứ đi lên đỉnh nó hết chu kỳ rồi thì chúng ta biết rằng là nhiều trường hợp chết chu kỳ nó mất thời gian như này các bạn anh em nhìn thấy chưa nó như này không ạ nó hết chu kỳ nó dài như này nên chúng ta thấy là anh chị em là đầu tư dài hạn thì hãy lưu ý nhé đấy một quá trình nó hết chu kỳ nó rơi thẳng đứng như này và chúng ta cũng để nhìn thấy là những cổ phiếu khác là KG đấy khi mà chu kỳ nó hết nó rơi như này thôi nên nếu chúng ta mua cổ phiếu mà chúng ta cứ đợi xem là nó giá nó tốt anh chị em nghe rằng nó có ngon thì đây không phải là những cái cổ phiếu chúng ta mua bởi vì thỉnh thoảng nó có những sóng hồi ngắn này thỉnh thoảng đôi chút nhưng không phải lúc nào nó cũng thành công những cái sóng hồi ngắn như này sau đó lại tiếp tục giảm tiếp và chúng ta nếu không biết chúng ta trở thành nạn nhân rất là sai ờ. đấy thì tất cả cái này nó không phải là cái cơ hội để chúng ta mua nhá theo quan điểm cá nhân đây nó cũng là khối lượng rất là lớn cản rất lớn ở đây và những cái cổ phiếu này nó hồi hồi mục đích là gì ạ nó chỉ là hồi để còn đẩy tiếp tục xuống thôi à, chưa còn chu kỳ của nó thì hiện tại chưa chắc chắn là chưa thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là từ những cổ phiếu mà ngành thép chúng ta có thể nhìn thấy Hòa Phát cũng tương tự như vậy dù là cổ phiếu Hòa Phát nó lên những biến động lớn như này khi biến động lớn như này thì rõ ràng là gì ạ nó không đảm bảo ra nó chỉ vì nó giảm mạnh quá nó hồi thôi những cổ phiếu thép thỉnh thoảng nó giảm mạnh quá thì nó có những đợt hồi các bạn thấy không thỉnh thoảng nó giảm mạnh quá nó hồi nó giảm tiếp thế thì ở đây chúng ta thấy là nhiều nhà đầu tư mắc kẹt ở trong cái đoạn này nó giảm đến nó hồi sau đó lại giảm tiếp nó hồi đôi chút thỉnh thoảng nó giảm nó lại hồi tiếp thì cái việc mà nó đang kênh đi xuống như này một chu kỳ đi xuống thì cứ để cho nó kết kết thúc chu kỳ vào chu kỳ mới chúng ta mua sau tội gì mà chúng ta cứ phải mua sớm làm gì cho nó mệt đúng không ạ không tội gì phải mua sớm làm gì cho mệt tại vì nó đang ở chu kỳ giảm và quá trình này nó vẫn là trong chu kỳ giảm nên việc mà bắt đáy ở đây bởi vì cổ phiếu rẻ thì đấy là cái cô con đường mà đi đến thì à, mất tiền tất cả các cổ phiếu ngân à, về chứng khoán thì các bạn thấy rằng là vừa rồi thì có một số nó hồi đôi chút nhưng đây nó chỉ là giảm mạnh nó hồi thôi ạ à thường thì chúng ta thấy nó có một nguyên lý là khi một cổ phiếu giảm mạnh như này thì nó hồi về đến vùng hỗ trợ 70 phần trăm 70 đến 75 phần trăm 50 đến 75 phần trăm là nó về với vùng này trước khi đi xuống tiếp nên nếu bạn hiểu về cái điều này thì các bạn thấy là những cái kịch bản này nhìn nó rất đơn giản tức là thực ra chúng ta biết trước nó sẽ xảy ra như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là SSI cũng tương tự như vậy cái cổ phiếu này thì các bạn biết rằng là cách đây một vài tháng thì bản thân là uh, ờ, CEO ông cũng nói rằng cổ phiếu này tức là người người ta đang nói là thời điểm cơ hội thời điểm này cơ hội để mua cổ phiếu tuy nhiên thì rõ ràng là cổ phiếu hiện tại là chúng ta thấy là uh, ờ, SI đang nắm giữ tiền mặt rất là lớn họ khuyên chúng ta mua vào nhưng họ lại nắm giữ tiền mặt rất là lớn đấy chúng ta sẽ thấy là cái việc mà chúng ta không nắm rõ kiến thức không có hiểu rõ kiến thức mà chúng ta cứ mua theo gì ạ theo cái cảm tính thì chúng ta có thể trả giá rất đắt trong cái việc mà thiếu cái nền tảng về kiến thức thế thì ở đây chúng ta thấy là nó hồi hồi thôi ạ nó gặp cái vùng hỗ trợ nó hồi thôi hồi đây là hồi khi nó gặp vùng hỗ trợ nó hồi còn cái việc mà kênh nó tiếp tục có hay không thì chúng ta thấy là chúng ta chưa biết được hiện tại nó vẫn là rất là xấu nếu về góc độ về khối lượng về giá về kháng cự này thì chúng ta thấy là nó đang ở cấp độ gì nó không được tích cực nên các bạn thấy là không tích cực mà các bạn cứ thích mua thì đấy là việc còn nếu giả sử các bạn mua ở đây cũng lãi được bao nhiêu ạ còn tất cả những cái điểm này thì theo quan điểm cá nhân của Dũng không có điểm mua đấy các bạn thấy là vì tại sao không có điểm mua thì chúng ta sẽ làm video kỹ về cái dạng này để các bạn hiểu rõ được tại sao Dũng lại không có điểm mua với những cổ phiếu này VIB V <coughs> VX ạ cũng tương tự như vậy đây khi nó kéo lên đây vùng hỗ trợ này nó kéo lên như này nó đang bung khối lượng là bung ở đoạn cuối bạn nhớ nhớ nhá ở dưới này nó bung nó chạy rồi đến cái vùng mà nó gặp kháng cự mạnh nó bung thì gì ạ là nó bung ở dạng cuối ok hồi 6 phần trăm không tham gia giải phí thế bạn kiếm được bao nhiêu lợi nhuận rồi và từ đầu năm đến bây giờ bạn kiếm được bao nhiêu đơn giản thôi thứ nhất là bạn kiếm được bao nhiêu phần trăm, trăm lợi nhuận trong sóng này cái thứ hai là từ đầu năm đến bây giờ bạn kiếm được bao nhiêu lợi nhuận thế thôi chứ còn bây giờ vấn đề là chúng ta phải cần phải là kiếm lợi nhuận mang tính chất là bền vững còn không kiếm được lợi nhuận đầu năm bây giờ mà đang bị âm thì phải xem lại đơn giản thế thôi đấy là để những cái bạn mà comment như vậy thì chỉ đơn giản là bạn phải hỏi đừng có đừng có trả lời theo ý muốn mà hãy hỏi lương tâm của mình á thì từ đầu năm đến bây giờ mình kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận đấy mới là cái câu hỏi quan trọng tại vì cái này nó là sự chính trực chính bản thân chúng ta nên với những cái câu chuyện như này à, Dũng không muốn là một ai đó kích động vào để cho những anh chị em mà tham gia những chương trình này nó mang tính chất là gì ạ nó mang tính chất rằng là chúng ta FOMO đầu tư nó bị FOMO nó rất là nguy hiểm à, em xin hỏi là tại sao anh Dũng lại không nhịp hồi này đã có phiên bùng nổ theo đà ngày 20 tháng 7 à, thực tế thì uh, trong cái đợt này một là gì ạ cái bùng nổ theo đà nó không rõ ràng đấy là thứ nhất thứ hai nữa là gì ạ đợt vừa rồi nó có quá nhiều cái thông tin xấu khi mà cái trước khi nó thông tin xấu của phép thì chúng ta cũng không biết rằng là cái đợt này phép cái thông tin xấu của phép nó thực sự nó tác động mạnh hay không khi mà chúng ta chưa đo lường được giữa cái thực sự thông tin xấu mà trên thế giới tác động như nào Việt Nam thì tại sao chúng ta cố mua làm gì và bạn hiểu điều này có thể comment số 1 đúng không ạ tức là khi mà chúng ta thấy là nếu chúng ta thấy là phép và đưa ra tăng lãi suất ở đây chúng ta thấy là những cái đợt mà tăng lãi suất ở những cái vùng mà nó chưa rõ ràng thì cái việc mà chúng ta thấy rằng thị trường nó có hồi thì chúng ta cũng thấy là việc mà chúng ta mua gì ạ chúng ta mua thì chúng ta cũng gì ạ nó cũng có thể ảnh hưởng tại vì tiền trong lúc này nó không phải là tiền ăn mang tính chất là kiếm được nhiều mà nó mang tính chất là tiền là tiền nhỏ tiền tiền ngắn hạn nên cái việc của chúng ta đầu tư mà nó chỉ sai đợt này thôi ạ nó sai lần này thì lần sau tạo đáy anh chị em sẽ không dám mua nữa Đấy. lần sai lần này và lần sau tạo đáy thì chúng ta sẽ không dám mua nữa thì bây giờ để dần sau anh chị em sẽ nhớ rằng là chẳng hạn như bây chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu như này thì làm gì đây chẳng hạn như cổ phiếu nó rơi như này nó hồi khối lượng lớn như này nhưng rõ ràng này nó hồi này bản năng rất lớn nhưng quá trình nó hồi nó không có khối lượng nhìn thì chúng ta nhìn là đáy là 60 nó hồi về lên 64 63 chúng ta là hồi thì đây cũng là hồi và đây như cái này không thể nào đầu tư được theo kiểu dạng này đấy chúng ta hiểu đơn giản thôi thế bây giờ chúng ta quay trở lại nhiều cổ phiếu chúng ta thấy ngay chẳng hạn dũng phân tích một cổ phiếu như techcombank các bạn thấy là nếu chúng ta nhìn thấy techcombank này chúng ta không thể tính được cái đáy này cái đáy này để biết điểm mua được cả cái vùng này nó không điểm mua tất cả cái điểm này nó lỏng lẻo không có điểm mua một số bạn nó mua ở đây xong nó lên đây và lãi thì cái này là cái cũng chịu không không biết phân tích thế nào nhưng về cơ bản là không có điểm mua chúng ta có STB đây là có điểm mua đúng không ạ chúng con nói với các bạn là đây có điểm mua đúng không ạ các bạn có thể mua ở đây vì nó cạn kiệt đây nếu giả sử các bạn nào liều thì có mua một phần đây nhưng không phải là chúng ta mua một cái tỷ trọng lớn tại vì đây ở trong cái chương trình này là có hàng gì ạ hàng à, nghìn người họ theo dõi cái kênh của Dũng nên cái việc mà gì ạ không phải ai cũng có thể mua được cổ phiếu này và số lượng của chúng ta bao nhiêu ạ đấy chúng ta không thể làm cái điều này được nếu mà bây giờ ai cũng gì ạ cái cái cái cái tỷ lệ an toàn không phải là cho tất cả đấy thế thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta cần phải nắm rõ được về từng chiến lược trong từng giai đoạn tại vì nó có một cái lý do như này để anh chị em có thể nắm rõ được này phần lớn chúng ta lại không biết quản trị rủi ro phần lớn chúng ta không biết quản trị rủi ro Dũng có thể chia sẻ anh chị em về cái việc anh chị em mua nhưng với việc là dũng cắt lót là dũng cắt nhanh hơn phần đông chúng ta khi mà cắt lót thì nhanh hơn vì phần đông chúng ta đúng không nên chúng ta thấy là nó rất nguy hiểm bây giờ có một cái tâm lý như này, này. đơn giản như là các bạn này các bạn này thấy là giả sử trên thị trường chứng khoán vn index 30 nhỉ thường nhất giả sử trong cái sóng này này một số anh chị em không cắt lót nó lỗ đến 30 phần trăm anh chị em không cắt lót thì anh chị em sẽ kiếm được một khoản đầu cơ ở đấy rất là lớn khi mà chúng ta kiếm một khoản đầu cơ lớn thì những cái đợt giảm mạnh như này chúng ta cũng gì ạ cũng giữ và chúng ta lại kiếm một khoản lợi, lợi nhuận lớn khoản mạnh này chúng ta lại bán nó lại giảm chúng ta bị lỗ rất mạnh nhưng chúng ta vẫn giữ và chúng ta lại kiếm lợi nhuận và cự một lần lần đầu tiên chúng ta không chết lần thứ hai chúng ta vẫn cảm giác là mình an toàn lần thứ ba an toàn lần thứ tư an toàn và lần thứ năm đó là lần mà chúng ta phá sản ba anh chị em đã hiểu được cái điều này có thể comment số 2 đúng không ạ tức là thực tế là thị trường nó đạt đỉnh ở đây vào tháng 7 nhưng cái vùng này là vùng bắt đầu nó kéo xả của các cổ phiếu dòng pen khác và penny là cơ hội để lên thế thì cái câu chuyện ở đây là gì ạ câu chuyện ở đây đó là thường đến vùng này thì các nhà đầu tư có lợi nhuận đây họ chỉ sử dụng một phần nhỏ để sử dụng margin nữa tức là họ sử dụng một phần nhỏ để margin để đầu tư tức là tức là họ sử dụng lại lợi nhuận của mình để đầu tư đoạn này nhưng phần lớn khi mà chúng ta cắt lót đấy thì chúng ta lại gì ạ không thấy bị bị làm sao cả nên rõ ràng sau khi lên chúng ta thắng và chúng ta bắt đầu nâng mơ gìn đây khi chúng ta nâng mơ gìn đây chúng lại thắng tiếp nâng mơ gìn thắng tiếp và nâng mơ gìn đấy nên nhiều anh chị em lãi 500 phần trăm nhưng cuối cùng về đây là bị lỗ âm ngược lại âm ngược lại nó là như vậy đấy là âm ngược lại thế thì ở đây nó có một cái gì ạ thế thì để các bạn phải cũng có một cái cái phần này để các bạn thấy rằng là tại sao đọc được tâm lý ở nhà đầu tư như vậy ờ, à, bình thường nó có khoảng độ 5 cái cấp độ thành công đầu tư thành công cấp độ thứ nhất là à, đợt năm cấp độ đầu tư cấp độ thứ nhất thì các bạn thấy là là cái nhóm nhà đầu tư ấy, họ ném cổ phiếu tức họ mở tài khoản họ ném tiền vào và không quan tâm đến gì ạ là mua đúng sai họ cứ mua mua bán bán và cấp độ này là cấp độ chúng ta gọi là cấp độ uh, F F0 dưới F0 không biết gì cả chỉ biết đặt lệnh thôi thì cấp độ này thì thường nó cũng có đúng có sai thường là trong chú ý lên vẫn có lợi nhuận và cấp độ này thì rất là hăng máu nếu mà thị trường đang đi lên thì họ kiếm được rất nhiều lợi nhuận và cấp độ này thì sau đó thì họ bắt đầu thông minh hơn là bắt đầu họ đi nghe diễn đàn nghe đội nhóm nghe lúc kín lúc hở thì lúc này trong cái vì thị trường đang đi lên nên họ bắt đầu thấy rằng gì ạ bản thân là họ có vẫn có lợi nhuận khi vào đội nhóm họ nghe họ thấy họ có lợi nhuận nhưng tuy nhiên thì bắt đầu họ lên một cấp độ cao hơn nữa và họ thấy là bản thân họ đưa ra quyết định họ cũng thành công họ đưa ra quyết định họ thành công và vì cái họ đưa ra quyết định thành công nên cái việc mà cái việc mà họ bị lỗ rất là nặng rồi nhưng cuối cùng giờ họ gì ạ à? vì họ không cắt nên họ bắt đầu đưa ra quyết định mua bán họ thành công mà họ lãi rất là nhanh vì họ lãi rất là nhanh nên họ cảm giác là gì ạ à? lúc này thì chúng ta thấy là những cái nhóm người như này họ bắt đầu gì ạ à? lên diễn đàn lên với bạn bè họ khoe thành tích của họ bắt đầu họ khoe thành tích của họ và họ tiếp tục mở rộng margin họ vay tiền bố mẹ họ vay tiền hàng xóm họ vay tiền nhiều người khác ở trên vùng này đấy là cách thức họ và họ để cho cái margin căn cứ ở đây và họ cảm giác như là mình giỏi hơn tất cả các thiên tài đầu tư chứng khoán bởi vì cái tiền của họ nó tăng rất là nhanh chính cái việc mà họ tin rằng là mình trở thành thiên tài đầu tư chứng khoán rất là nhanh giống như Dũng cái năm 2010 Dũng cũng như vậy và cuối cùng họ đã mất không những là gì ạ à, lợi nhuận của họ mất đi trong một hai tuần là mất hết và họ bị âm ngược lại có nhiều nhà đầu tư đã âm đến gì ạ à, từ đến 10 tỷ cuối cùng là cũng bị hết chưa nói là một hai tỷ và cuối cùng họ mất ở đây chúng ta gọi là cái cấp độ này là cấp độ vi kỷ khi cái cấp độ vi kỷ này thì một số nhà đầu tư hiểu ra rằng là à hóa ra là mình sai về chiến lược sai về kỷ luật thì một số bắt đầu nhận thức ra là cần phải thay đổi và họ bắt đầu đưa kỷ luật vào và sau khi họ đưa kỷ luật vào thì họ có lúc đó đúng có lúc sai thì họ bắt đầu đưa chiến lược đầu tư và kế hoạch đầu tư vào thì lúc đó họ mới trở thành nhà đầu tư chứng khoán thành công được đấy là mới là cái cấp chúng ta thấy lúc nào bao giờ khi mà các bạn hiểu rõ rằng chúng ta đang ở cấp độ nào thì chúng ta mới biết là chúng ta thành công hay không chứ còn thực ra là gì ạ chỉ cần comment là Dũng sẽ biết rằng là chúng ta đang ở cấp độ nào vì chúng ta biết đang ở cấp độ nào nên cái việc mà chúng ta mất tiền hay không mất tiền nó là một cái trong trong chương trình nếu bí mật đầu tư chứng khoán bao nhiêu bạn đã học được biết cái, cái mình ở cấp độ nào trong cái chương trình bí mật đầu tư chứng khoán có thể comment số 3 đúng không ạ comment số 3 nếu các bạn biết cái cái cái mình ở cấp độ nào thì vì chúng ta biết ở cấp độ nào nên chúng ta biết rằng là mình đang ở dạng bốc đồng hay là đang theo phím hàng hay là đang ném tiền qua cửa sổ thế thì ở đây trong cái cấp độ mà bốc đồng là cấp độ của cháy tài khoản nhanh nhất khi chúng ta được một chút chúng ta cháy tài khoản nhanh nhất nên ở đây chúng ta rằng là thị trường nó hồi đôi chút có hồi tí này mà bắt đầu cảm giác như là gì ạ à? mất cơ hội rồi đúng không trong khi đó trước đây thị trường nó vào trend này đây thị trường nó vào trend này nó lên như này không mà nó điều chỉnh nó vào trend nó phải như này cơ mà Đó. chạy như này không mà vào trend nó phải như này cơ mà làm sao nó nó có thể một hai phiên được nên nếu chúng ta cứ nhìn một vài phiên này nó lên nó lại xuống mà thực tế nó đã vượt đỉnh đâu mà gọi là xu chúng ta thế thì không biết là chúng ta tại vì chúng ta tính từ đáy này, này. nếu mua lần này thì đến đây cũng chết đúng không mua lần này một vài lần khác cũng bị thua lỗ nên thực ra nó đang ở vùng này khối lượng thì đã thấp đúng không khối lượng thấp khối lượng hồi cũng thấp thế thì bây giờ chúng ta thấy là kiếm bao nhiêu tiền để cho lãi thì được có gì ạ à? 10 nhưng nó mà rơi thì mất đến 15 thì bao nhiêu lâu gì ạ à? bao nhiêu lâu mới hòa vốn đấy là câu chuyện của nhà đầu tư bao nhiêu lâu cho nó hòa vốn có lẽ còn rất lâu cho nó hòa vốn nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục chơi trò chơi này thì bây giờ chúng ta quay trở lại nhìn lướt qua các bạn thấy là rõ ràng là những cái cổ phiếu như này chúng ta thấy biến động lớn đây giả sử các bạn thấy có một cái điểm mua duy nhất ở đây nhưng đây cũng phải là dòng tiền nhé đây tất cả nó là mang tính sóng hồi đấy nhé đây tất cả nó mang tính sóng hồi thôi thực tế nó sóng hồi thôi nó chả có gì cả tại vì bản thân là gì ạ cái cổ phiếu nó giảm mạnh thì nó hồi nó giống như bên bên một bên này là vai và bên này là gì ạ nó hình thành cái vai cái vai này nó hồi và nó hồi thì chúng ta thấy là kể cả chúng ta nhìn thấy cổ phiếu SSI chúng ta nhìn thấy rằng là nó hình thành cái vai hồi và nó hồi và nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ chính ở bên cái vai hồi này đây cái vai này đấy, nó lên hồi tí mà nhiều nhà tư chính bị thua lỗ ở cái vai này nhìn rõ hơn là một cổ phiếu như là cổ phiếu như là DG đấy nó hồi thế này nhưng nhiều nhà tư mới chết ở trên, trên cái vai hồi này người ta không chết ở cái vùng vùng dưới này như thường là người ta chết ở trên cái vai hồi này đấy mới là gì ạ đấy thế thì ở đây chúng ta cũng thể nhìn thấy nhá cái cổ phiếu này này thế bây giờ chúng ta phải nắm rõ được cái tại sao cổ phiếu này nó lại hồi đấy thế thì uh, tại vì dũng cũng không có nhiều thời gian nữa dũng phân tích cho các bạn uh, các bạn nên nhớ rằng là những cái kiến thức dũng chia sẻ cho các bạn ở đây nó mang tính chất là các bạn hiểu sâu về cái nhận thức hiểu bên trong là là cái cách mà nhà đầu tư họ làm gì à, sự như cổ phiếu này nhà đầu tư họ mua ở đây thực ra họ đã gì à, có thông tin mật ở đây rồi và thông tin mật họ có đây rồi và sau đó thì họ bắt đầu sử dụng truyền thông để họ bán ở đây chúng ta nhìn này đến cái cổ phiếu này thì họ truyền thông họ đã bán được ở đây gọi một lời mới rồi nó đến đây họ bán được một mớ nữa và họ sử dụng truyền truyền thông rất nhiều chuyên kênh truyền thông để bán cổ phiếu này thế thực ra là nhà đầu tư cá nhân chúng ta thì chúng ta vẫn có thể gì ạ bán khi nó bùng nổ theo đà đây là những đợt bùng nổ theo đà chúng ta bán từng phần à, khối lượng lớn chúng ta bán từng phần tất cả cái này chúng ta có thể bán từng phần bớt ra và đến trên này chúng ta bán bán dần ra đấy là cách thức mà bình thường các nhà đầu tư chuyên nghiệp họ sẽ bán như thế này bởi vì chúng ta biết là cái cổ phiếu này do Him Lam nó đã gì ạ nó đã có kế hoạch bán trước thế thì khi mà Him Lam có kế hoạch bán trước rồi thì làm gì mà nó có thể là nó đã thoái vốn một lượng lớn cổ phiếu rồi thì ai mua ai mua vào ai người ta còn mua vào đây nữa nên quá trình mà kéo lên thì rõ ràng là Him Lam nó cũng chưa bán nốt được nên nó phải tiếp tục kéo lên lần sau để bán nốt cái lô cuối cùng bạn nhìn thấy chưa bao nhiêu bạn thấy là Him Lam là cái công ty cổ nó nó chiếm cổ phần rất lớn của cái thằng DG bán nốt sau quá trình bán nốt thì gì ạ bản thân là gì ạ có thể nó lại có một công ty cốt nào nó nó bán được một lượng nó mua từ đây mà nó bán đây thì bây giờ thỉnh thoảng nó nhảy vào nó lại mua lại này đấy nó mua lại đây sau khi nó mua lại đây được một ít thì nó lại đạp cho một quả nữa giảm sâu hơn và nó tiếp tục mua vào nên nó chỉ cần là đầu tiên nó bỏ ra khoảng độ 100 triệu mua 100 triệu cổ phiếu ở đây và nó bán nó lãi được bao nhiêu ví dụ nó bán lãi được 10 lần khi 10 lần đúng không ạ thì bây giờ nó còn 9 khi khi nó lãi được 10 lần rồi thì đến khi một cổ phiếu giảm về phía này thì nó gì ạ nó chỉ bỏ ra khoảng 20 phần trăm cái số lượng tiền của nó và nó vẫn gì ạ nắm giữ được một lượng cổ phiếu lớn của nó nên đấy là cách thức mà nhà đầu tư họ làm nhà đầu tư lớn họ làm như vậy đấy nên ở đây chúng ta thấy nếu bình thường chúng ta cần phải nhìn rõ một là một là sóng hồi hai là nó phải là hình thành mẫu hình tách tay cầm hay là mẫu hình vai đầu vai ngược à, hay là mẫu hình à, hay đáy Ừ, những cái mẫu hình như vậy là chúng ta cần phải nắm rõ được thuộc loại mẫu hình gì còn bây nó không có mẫu hình mà nó hồi hồi kiểu như thế này thì rõ ràng là chúng ta thấy là đầu tư nó rất là rủi ro nó lên nó lên kiểu dạng như này nó rủi ro và Dũng sẽ có cơ hội để chia sẻ cho các bạn một cái mẫu mẫu hình đó là mô hình kinh nên đó là khi cổ phiếu giảm mạnh giảm rất mạnh như này đấy giảm rất mạnh này nó bán tháo ra thì thường nó sẽ có hình thành những mô hình mô kinh nêm tức là nó cố cả tiếp tục kéo kéo lên và nó phân phối đây và nó tiếp tục đạt mạnh xuống nữa chẳng hạn như ta thấy một cổ phiếu gách chúng ta thấy tương tự như vậy tức là sau khi mà nó hình thành mô hình cây nêm này thì nó lại kéo kéo lên lúc rộng lại đạt tiếp và sau đó nó kéo lên nó đạt tiếp và quá trình này nó gọi là quá trình quá trình này nếu nhìn về đây chúng ta gọi là quá trình bò cung tức là tiền lúc này nó tập trung vào gì ạ vào nhà cái rồi từ khi mà nhà cái nắm giữ gần hết cổ phiếu rồi thì chúng ta gọi là bò cung đấy là lý do tại sao chúng ta hiểu rõ về nó đó, ờ, hiểu rõ về nó thì chúng ta mới biết được thị trường nó làm như nào chúng ta chả hiểu về chúng ta cứ gì ạ xưng anh hùng xưng là người thành công xưng lấy nọ xưng lấy kia Chúng không biết anh chị em nghĩ nào nhưng thực tế là cổ phiếu nó vai đầu vai rất là rõ như này và vẫn khuyến nghị chúng ta mua vào thì chắc chắn là gì ạ chúng ta dính đòn là đương nhiên rồi đúng không vai đầu vai ok à, đây có bạn ở ờ, đấy một bạn có nói là đây là chẳng hạn đây bạn leader gì đó không biết là nào thì theo bao nhiêu bạn nhá học của DVD thì cái cổ phiếu này là chen tăng hay chân giảm mà nếu bao nhiêu bạn thấy là cuối cổ phiếu này học phương pháp của DVD nhá học của nếu anh chị em học về của DVD anh chị em thấy là cổ phiếu này đang ở giai này tức là nếu anh chị em đã từng theo dõi kênh của Dũng và học Dũng thì anh chị em biết là cổ phiếu này giai nào đấy các bạn sẽ nhìn đấy ạ thì đến đấy một người một bạn bạn vẫn đang nói là chính đấy một số đây thì chúng ta đã giảm bây giờ chúng ta bảo là nếu chúng ta xét về cái năm này nó tăng thế thì chúng ta vì chúng ta không nhận thức được nó giảm nó tăng nó ở chu kỳ nào là giai đoạn 4 rồi bạn ơi cổ phiếu nó là giai đoạn 4 rồi là giai đoạn có thể suy thoái rồi thế nhưng bây giờ vì bạn nhìn thấy là nó đang chân tăng nên có phải là chúng ta gì ạ lại giữ cổ phiếu để cho một chu kỳ dài hơi đúng không ạ nên vì, vì chúng ta tiếp tục giữ và cuối cùng là nó rơi thẳng đứng và chúng ta mất tiền cổ phiếu nó đang giai đoạn này để bảo là nó đang chu kỳ tăng thế đấy nên kiến thức chúng ta không có là chúng ta mệt lắm đấy chúng ta sẽ rất là mệt bởi vì đây là cổ phiếu đang đi nó bị gãy hết kênh rồi mà nó tung khối lượng ra này rồi mà nó đang gì ạ ai chả biết chỉ có một số bạn không biết thôi nên đến tới đây nó sẽ giảm tiếp thì chúng ta thấy nó rẻ chúng ta mua vào đúng không đúng không có phải cái nhóm mà bắt đầu thấy là thấy cổ phiếu rẻ đó, chúng ta lại thấy rẻ mua vào đúng không ạ sau đó giảm xuống tiếp lên đây sau đó chúng ta lại rẻ mua vào đúng không ạ nó làm tiếp lên đây rẻ mua vào thế là chúng ta gì ạ xong thời gian chúng ta bị phá sản bởi vì chúng ta chẳng biết cổ phiếu chẳng biết hiểu rõ về chu kỳ đầu tư là nên ở đây có một cái lời khuyên cho các bạn mới đầu tư nếu bạn không nắm rõ được chu kỳ cổ phiếu thì có lời khuyên như nào anh chị em nếu mà mà đầu tư mà không hiểu rõ về chu kỳ của cổ phiếu thì anh chị em co cho một cái lời khuyên nếu anh chị em đưa ra lời khuyên thì anh chị em đưa lời khuyên như nào tức cái chu kỳ cổ phiếu nó, nó đang lao dốc nó đang là thì chúng ta nên khuyên như nào nên khuyên như nào đấy nếu không hiểu rõ về chu kỳ cổ phiếu không hiểu rõ về chu kỳ thị trường thì nên khuyên nào không đầu tư đứng đừng có đầu tư đứng ngoài không được đâu tại vì đầu tư là lỗ đầu tư là mất tiền nên đầu tiên các bạn về các bạn đọc cái cuốn sách của Mac Mini ấy, các bạn sẽ biết tại vì chu kỳ mà nó không biết là nó nó đang ở đâu cứ thấy cổ phiếu trung bình giá xuống mua vào là chúng ta dính rồi đấy nên ít nhất là chúng ta phải học phát triển kiến thức trước học bây giờ có rất nhiều bây giờ chúng ta chỉ vào search chu kỳ cổ phiếu ít nhất là phải biết chu kỳ nó thì bây giờ cứ hồi tí xong lại tiếc tiếc tiếc cuối cùng mất tiền ok thế thì hôm nay dũng uh, uh, cũng giao lưu anh em đôi chút và bắt đầu từ tuần sau bắt đầu khoảng thứ tư thứ năm tuần sau thì dũng bắt đầu có những cái phần kiến thức sâu hơn kênh bắt đầu sẽ cải tiến để giúp cho các bạn học được nhiều kiến thức đặc biệt là dũng sẽ tập trung vào cách để chúng ta nhận diện giá đáy cách để chúng ta biết rằng là bùng nổ theo đà như nào đúng cách để chúng ta biết là thị trường nó giảm nó xấu như này <clears throat> kể thị trường nó xấu như này mà cách làm sao để nếu thị trường giảm chúng ta vẫn mua được cổ phiếu hoặc là chúng ta vẫn có thể mua được cổ phiếu khác đúng không vẫn phải mua cổ phiếu khác thì Dũng phải chỉ cho các bạn thì Dũng mới chia sẻ được không chỉ cho các bạn sau đó thì cứ nói xong thì phần đông anh em đang có mặt đây rất nhiều anh em đang có mặt đây mà lại gì ạ bây giờ chúng ta nói nửa vời nửa vời thì anh chị em bị thua lỗ chắc chắn là thua lỗ đấy nói nửa vời nghe nửa vời nói chung chung là anh chị em là bị thua lỗ và khi anh em bị thua lỗ thì nó không phải là cái mà Dũng mong muốn nên khi mà chia sẻ cho anh chị em thì Dũng phải mong muốn rằng là anh chị em phải biết phải có những cái kế hoạch để rút ra hay tham gia thị trường lúc đó mới là lúc mà mình muốn chia sẻ ok à, xin ô Xin cảm ơn à, rất nhiều và hẹn gặp lại anh chị em vào à, chia sẻ lần sau. Chúc chúng ta thành công. À, trước khi kết thúc có một bạn có hỏi cổ phiếu cuối cùng VGC đẹp hay không? Thực tế là cổ phiếu nó lên như này này mình không thích mua, hình chữ V này, cổ phiếu lên hình chữ V là mình không mua. Trừ khi nó tái tích lũy trên cái hình 60 này. chúng ta tính sau. Dù nó tăng từ 30 lên 60 hơn 100%, nhưng nó nếu đi hình chữ V là mình không không quản lý được nên ở đây giả sử mình sẽ mua điểm này nếu cổ phiếu này có điểm mua thì mình sẽ mua điểm này còn hình chữ V mình sẽ không mua đấy mong rằng là khi các bạn theo dõi thì mình cũng không thể tính được tính từ đây lên đây là một trăm trang nhưng trình chữ V này sẽ không mua được ok xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau à, Vinamilk thì hiện tại là xấu nhá Tại vì nó lên như này là nó xấu hiện tại là xấu Đấy, đơn giản thôi các bạn nhá Vinamilk nó đang lỏng lẻo giảm mạnh nó hồi như này là không không không an toàn nên chúng ta hạn chế đầu tư via mềm chúc chúng ta sẽ có những quyết định tốt nhất trong quá trình đầu tư nếu tối mai mà thời gian cho phép thì Dũng sẽ tiếp tục uh, giao lưu với anh chị em xin cảm ơn rất nhiều